Xin kính chào quý vị Tiếp theo hôm nay chúng ta sẽ tập với tư thế nằm ôm chân Đây là một tư thế cực kỳ hiệu quả cho những người bị bệnh đau lưng Nhất là phần lưng dưới Về phần lợi ích tôi sẽ luôn để ở phần dưới mô tả của video Rồi chúng ta bắt đầu vào tư thế nhé Vẫn là tư thế nằm ngửa vẫn tư thế nằm ngửa Rồi Chúng ta bắt đầu từ chân trái, dựng chân trái lên rồi co dòng chân trái này rồi ghép cổ chân phải các cổ chân phải lên đùi chân trái ép càng sát vào bụng của mình thì càng tốt này, ép càng sát bụng của mình càng tốt rồi nâng cả hai chân lên rồi đưa hai tay ôm lấy cái phần ôm lấy cái phần kheo của chân trái này rồi thả lỏng chân ra để tay và chân nó tự giằng kéo với nhau giữ nguyên tư thế và hít thở điều hòa nếu mà ai nếu mà ai không ép được hết chân vào phía bụng của mình nhé thì chúng ta cứ gác chân chính ngũ này gác chân chính ngũ này Đấy, gác lên về phía gần cổ gần đầu gối rồi nâng hai chân lên đan hai tay bộ chân này và cũng giữ nguyên tư thế hít thở điều hòa nhắm hờ mắt lại nhé rồi trả thế từ từ tháo tay hạ chân rồi tháo chân ra hạ chân xuống đổi chân này. ta co dựng chân phải rồi gác cụ chân trái lên đùi chân phải rồi ai ép được sát vào bụng của mình được thì ép còn không ép được thì để lên phía đầu gối gác cổ chân lên phía gần phía đầu gối rồi đưa hai tay ôm lấy cái phần đùi phần kheo chân của mình rồi thả lỏng toàn bộ cơ thể để tay và chân nó tự giằng kéo với nhau này nhắm hờ mắt lại hít thở điều hòa chúng ta hãy giữ tư thế trong vòng khoảng 30 giây đến một phút nhé hoặc nếu mà tốt hơn thì có thể giữ lâu được thì tùy theo cơ thể của mình rồi trả thế tháo tay từ từ hạ chân tháo chân ra hạ chân xuống thả lỏng hít thở như vậy là chúng ta cũng đã kết thúc tư thế <laughs> xin cảm ơn à, hãy đăng ký theo dõi chia sẻ kênh để xem thêm nhiều video mới xin cảm ơn và cảm tạ quý vị